khi bài sát thủ Ở đây Ui chết bao vậy người chạy trước đi Còn nhiệm vụ gì nữa Coi chừng dấp té Biết rồi Chạy, chạy đi, lẹ lên Chạy Chạy mau Đi Lẹ đi Đi Lên lên Yeah! đá đầu mình tay trái đến vô mặt tay mặt thêm cú nữa thứ đồ bàn môn tả đạo như mày không thể kiềm chế tao được đâu alo hả điện thoại của tôi alo nè lên lên lên đi Lâm Thiên Thi dạ. Nè sao không chịu nói đi Kêu anh Nam ta nói chuyện với tôi Nè lên đi Giỡn chơi hoài Tới giờ này mới gọi cho tôi hả Trễ hả Anh nói cho anh biết tôi xin giấy phép đi bắt anh rồi Anh nâng cấp hết thiết bị của bộ đội đặc biệt Còn dẫn cả đám có công năng đặc dị ở Quảng Đông đi chung với anh nữa Ừ, tôi bây giờ đang bị người ta khóa tay theo kiểu Nhật Bản Sắp tắt thở chết rồi Bị khóa tay theo kiểu vật lộn đó hả anh bây giờ chìa hai ngón tay ra Nhắm 45 giác độ chỉa lên trên Làm đi Thế nào Có chỉa trúng cặp mắt không Ê, Đâu có trúng cái lỗ mũi tôi Vậy thì anh cứ móc đi Móc đi Móc hết không khí ra ngoài dạ. Ê, ra dạ.